em mong đợi nhất bởi tôi sẽ đập bát đập đĩa xé quân vị anh em này đập kiểm chứng cho anh em độ xanh chín anh em này anh em này bát đĩa quân vị là không liên quan anh em nhá đồ này đi chơi thì đẳng cấp tinh vi bậc nhất hiện nay tôi đập ba mươi này xanh chín 100% anh em nhá anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất anh em này tôi giới thiệu với anh em một thiết bị tinh vi bậc nhất hiện nay anh em nhá đồ chơi này bát đĩa quân vị xanh chín cuối clip tôi sẽ đập bát đĩa kiểm chứng độ xanh chín anh em này cứ từ đen tôi sóc ở đây cái vị thăng long rất phổ thông của thị trường việt nam anh em này từ bắc vô lam anh em này không có này hàng này cao cấp bậc nhất hiện nay chẵn không thể sai được sắp đôi tiếp này video không bao cắt ghép chỉnh sửa anh em này lẻ này ba trắng anh em này không thể sai được này. tiếp này bán đi con vị xanh chín rồi hàng này cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay luôn lẻ này ba đen chuẩn xác em này cho anh em một cái tay cuối còn tôi chuyển cho anh em sang vị đóm em này khẳng định với em luôn tiếng này nẻ anh em này không thể sai được anh em này bây giờ tôi lại đánh cho anh em một vài cái vị tiếng đóm anh em nhá vị của con đóm em tập trung xem clip của tôi các loại vị đều chơi được villa thăng long trắng đóm bài thuốc anh em này hàng cao cấp tôi nhập trực tiếp bên Macao, số lượng về có hạn chắn này tứ tử đen anh em này tiếp tay nữa này chắn này sốc đôi không thể sai được này nhà tôi bán hàng với tiêu chí là đổi mới một tháng và bảo hành một năm công ty thiết bị điện tử anh tú trung tâm bảo hành chính hãng 26 đường mỹ đình anh em nhã nam từ liêm hà nội phiếu hành đầy đủ cho anh em cho tất cả sản phẩm nhà tôi bán tất cả đồ có bảo bịp này máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thì vừa rồi tôi đánh trực tiếp trên cái máy laser A86 anh em này nhỏ gọn tinh vi đúng chỉ bằng hơn ngón tay thôi anh em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo hay, hay tất cả các vị trí trên người rất tinh vi không lo đánh bạc không vấn đề gì một máy nhà tôi sẽ khui hộp tôi khui hộp cho anh em Đấy, uy tín chất lượng em này A86 anh em tôi mở luôn này các thông số của máy đều đầy đủ hết đây anh em mua hàng rất là ok mẹ đây một dây sạc này sạc 6 sạc đánh liên tục cho tôi từ 6 đến 8 tiếng em đã sạc chỉ 1 đến 2 tiếng thôi mỗi máy có một cái mã số riêng để hiển thị cho anh em là anh em đến sân chơi sân khách không mà sợ bị đụng hàng hay là có dò tần số không anh em này A86 anh em nhá chỉnh dung to nhỏ tùy ý anh em này tôi sẽ để trực tiếp à, ra đây là tôi kiểm tra bát đĩa cho anh em này bát đĩa không liên quan anh em nhá cái hàng công nghệ cao rồi anh em yên tâm cuối video tôi sẽ đọc bát đập đĩa kiểm chứng cho anh em trong clip và tất cả kênh youtube của tôi đều có các loại vị rồi nhưng mà vị đóm tôi làm chưa nhiều hôm nay tôi xây dựng một clip làm vị đóm cách chơi cách sử dụng ra làm sao em biết xác định ở sân chơi của anh em chơi cái vị gì ví dụ là chơi vị đóm anh em nhá một cái bộ đóm người ta đang chơi ở nhà thì anh em một bộ đóm người ta đang chơi ở sân chơi mình không liên quan mình chỉ lập trình một cái vị đóm nhà thôi ví dụ đây là vị đóm anh em chuẩn bị sẵn ở nhà anh em nhá tôi lập trình luôn anh em này để anh em biết cách chơi cách dùng ra làm sao em gặp công tắc liên này em này cách thu cách dùng như nào anh em này đây là một cái thanh đó tôi lấy cái thanh đó anh em chuẩn bị ở nhà anh em nhá tôi bỏ luôn ra để anh em chơi cái hàng chơi ở đẳng cấp siêu phẩm anh em thu mặt bên màu hoặc mặt bên trắng đều được anh em này giờ tôi thu mặt màu cho anh em tôi bôi luôn màu này đây là cái vị đóm anh em lập trình ở nhà anh em nhá còn đến sân chơi ví dụ người ta chơi vị đóm này là anh em có thể thu quét cực kỳ tinh vi nó thu tất cả các loại màu anh nhá màu đen màu trắng tất cả các loại màu luôn Đấy, các loại vị bài thuốc thăng long chắn đóm đều rất ok cách quét vị này em này em bật đèn laser lên này em chiếu này chiếu vào thanh đóm này chiếu vào mặt đen này em nhé mặt có màu chiếu hai lượt thôi rồi ok thanh đóm này đã thu quét xong và đến sân chơi chơi đúng vị đóm cùng với cái chủng loại là màu đen là ok chứ không phải là mình thu cái màu đóm này nhờ anh em hỏi tôi là anh ơi cầm cái màu đóm này của người ta mình thu đến xong mình cầm đến chơi à không anh em nhá anh em đi tay không bắt giặc thôi anh em chỉ cần cầm làm lập trình trước đi và đến sân chơi là chơi đúng vị đóm là anh em ok hay tương tự như vị thuốc thăng long thế anh em người đang chơi vị thăng long ở sân chơi anh em lập trình bao thăng long ở nhà anh em có thể dò trước tín hiệu cho máy tiêu ngoại A86 quét đi và anh em đến sân chơi là chơi luôn anh em nhá bật công tắc chơi luôn tôi xong luôn cho em đỡ mất thời gian anh em này thứ tử tôi xong luôn này hàng cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay một này lẻ anh em này không thể sai được ba đen anh em nhé dung to nhỏ có thể chỉnh thoải mái rất là nhỏ rất là tinh vi rồi hàng về không nhiều bạc trắng này hai dung này không thể sai được anh em này đi chơi cái đồ này anh em là tín đồ của bạc bịp không nên đánh xanh chín nữa thua tha vất vả anh em lẹ này không thể sai được anh em nhé tiếp này kỷ niệm em một vài tay nữa đến nhà tôi thử hàng em có thể cầm bát những con vị lên thoải mái em nhé lẻ này anh em này tiếp cho anh em hai tay cuối này sóc xong đặt xuống 2 giây đến 3 giây là máy báo này bạc bẹt cầu lẻ 50 triệu lẻ này mở này ba trắng anh em này không thể sai được anh em này tiếng cuối cho anh em anh em nhá một này hai này chẵn anh em này không thể sai được anh em này không thể sai được anh em nhá đồ chơi cao cấp tinh vi nhất đẳng cấp nhất hiện nay không chơi anh em tắt đi và bây giờ là cái tiết mục cuối cùng anh em mong đợi nhất bởi tôi sẽ đập bát đập đĩa xé quân vị anh em này đập kiểm chứng cho anh em độ xanh chín anh em này đây này, bát đĩa quân vị là không liên quan anh em nhá. Đồ này đi chơi thì đẳng cấp tinh vi bậc nhất hiện nay của đảm băng này. Xanh chín 100% anh em nhá. Anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất, tránh mua về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Em gọi trực tiếp xuống thoại trên màn hình. Tất cả các thông số dữ liệu của máy hay là tất cả các sản phẩm tốt nhất nhà tôi cung cấp đồ của bà bịp, máy bài kính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài tay không sẽ có một phiếu hành cho anh em để anh em mua hàng anh em trực tiếp khu vực Hà Nội qua bến xe Mỹ Đình, khu vực miền Đông khu vực Sài Gòn có bến xe miền Đông thử hàng trực tiếp anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca đường bưu điện được xe đò cho anh em thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi 100% xanh chín em này quân vị là xanh chín này anh em lên tôi thử hàng cầm bát đi quân vị lên thử hàng trực tiếp anh em này Đấy, quân xanh chín này Đấy, đĩa này anh em này 100% xanh chín đây anh em nhá bây giờ tôi sẽ bát cho anh em kiểm chứng của xanh chín này bát đĩa xanh chín 100% anh em nhá cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi tôi kỷ niệm cho anh em đôi bài tay bạc em này giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi mới nhất đẳng cấp nhất trong bộ môn sóc đĩa bịp bạc chẵn này sấp đôi chuẩn chỉ anh em này tiếp này tiếp tục cầu chẵn này tứ tử đen này tiếp này bẹt cầu chẵn này tứ tử trắng này tiếng cuối này bạc lẻ này bạc đi này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 có địa chỉ văn phòng cụ thể anh em này em alo 098 78 5 số 4 để tư vấn miễn phí cái sản phẩm bộ môn sóc đĩa bịp thì em đi cho tôi máy thu mặt vị A88 thu tất cả các loại mặt vị Villa, Thăng Long, chắn đó bài thuốc anh em vùng miền địa phương nào chơi với mặt vị gì alo cho tôi 098 78 5 số 4 thì bây giờ tôi ví dụ ở sân chơi nhà anh em người chơi cái vị bài này tôi bỏ cái đá vị đi anh em này bát đĩa là xanh chín 100% trăm phần trăm em lên tôi thử hàng cầm bát đĩa cột cán của em đi ưu tiên cầm bát đĩa đồ đạc lên thử hàng trực tiếp em này đây là đĩa xoay xuôi này quân vị là quân vị xanh chín thì quân vị nào đợi em này đây tất cả loại mẫu vị chắn đó bài thuốc đều được trong khuôn khổ là có clip tôi sẽ làm trực tiếp cái vị bài là cái gì rất là phổ thông anh em nhá từ ví dụ ở sân chơi nhà anh em người ta đang chơi cái vị bài này thì em phải lập trình lấy cái lá bài cũng như em phải lập trình cái lá bài một cái lá bài tiếp theo em lưu nhá tất cả các loại lưng của từng loại bài hay từng loại gáy nó đều giống nhau anh em lưu ý với anh em có thể cả công tắc xuống này rung một nhịp anh em đặt cái máy này vị bài lên 15 giây khi máy rung là anh em có thể đã thu mặt vị xong anh em nhé máy đã rung đã thu mặt vị xong rồi tôi bỏ cái lá bài đi anh em này tôi cắt trực tiếp cái lá bài này anh em nhá nó thu là thu cái mặt lưng quân vị không thu cái mặt đằng trước anh em nhá đằng trước là quân đỏ hay quân tép quân bích đều không quan trọng anh em này cách chơi cách sử dụng của máy này là ra làm sao cự ly 3 mét tôi về ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo thì tùy anh em mới chơi mới vào đồ đều chơi hết anh em nhá bây giờ tôi sẽ để trực tiếp cái máy này ra cái đĩa để anh em cùng cảm nhận với tôi với cái nhịp rung một hai cao cấp và siêu phẩm nhất kiểu cái năm nay rồi sau luôn anh em đôi bàn tay này hàng chơi là đẳng cấp nhà tôi nhập khẩu trực tiếp bên mà cao số lượng về có hạn cái nhịp rung của máy có thể chỉnh được to nhỏ anh em nhá bạc chắn này sấp đôi này chuẩn chỉ anh em nhá tiếp này đi chơi cái hàng này là hàng cao cấp nhất rồi an toàn vào bờ một dung này tiếp tục cầu chẵn này dùng đầu đánh đấy thôi không cần phải chuẩn bị sân bãi ngày xưa luồn cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều hay quân nam chân ống cảm ứng rất khó khăn anh em nhá tiếp tục cầu chẵn này người khuôn của khó con bạc nó quá già rồi tiếp này sóc xong đặt xuống này một dung này hai dung là cầu chẵn này tiếp này một này một bạc lẻ anh em này thì bây giờ tôi sẽ đúc trực tiếp cái máy thu mặt vị A88 này vào trong người để đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc mọi chi tiết sản phẩm em alo tôi 09878 5 số 4 để tư vấn về đồ chơi chất lượng nhất thì em đi cho tôi trên thị trường với hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều nhiều anh em thua tha xa bờ đi bờ đi bội đã tìm một cái phao cứu trợ mà mua phải cái hàng không chuẩn khiến anh em rất là vất vả thu tha nhà tôi bán hàng có phiếu hành của công ty nên em hoàn toàn yên tâm anh em nhá xong tiếp đây em tôi tay nữa này xong xong là số này ba lẻ em này chuẩn chỉ này ba trắng này tiếp này câu này tiếp này ba đen này bạc đi rất đều rất đẹp bạc này tiếp này câu này em này ba đen đi ba trắng ba trắng đi ba đen này tay cuối cho anh em này cuối xong giải tay là một chút này cầu chẵn anh em này chuẩn chỉ sấp đôi anh em nhá đánh đâu được đấy vừa rồi tôi đánh đôi ba tay bạc để giới thiệu cho anh em cái máy thu mặt vị a tám, không chơi anh em tắt nguồn đi hàng của tôi bán ra đều có tem bảo hành của công ty nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá phiếu bảo hành có tem mát đầy đủ hộp sạc cáp mọi chi tiết em alo 098785 số 4 để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm máy thu mặt vị A88 này đồ chơi cao cấp nhất thịnh hành nhất